chào tất cả anh em nhé cái video này ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em nhất là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái đầu tiên khi mà anh em nghe được cái hồ tài xỉu này đó chính là cái cách phân âm của hồ tài xỉu Đấy, phân âm hồ tài xỉu là như nào Đấy, thì khi anh em khi anh em uh, muốn nghe được hồ tài xỉu này, thì anh em phải phân được phân được cái gì phân được mặt nhất và mặt lục của nó anh em nhé Đấy, phân được mặt nhất mặt lục thì cái mặt nhất của mặt lục của nó thì anh em nghe như thế nào phân âm như thế nào Đấy, thì tôi và tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, cái cách mà anh em có thể nghe được âm của cái mặt nhất và mặt lục Đấy. âm của mặt nhất và lục thì đây là hộp tài xỉu trợ anh em nhé Đấy, hộp tài xỉu trợ thì tôi sẽ và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em Đấy. anh em làm sao mà anh em phân biệt được phân âm được cái tiếng cái tiếng của cái bộ hột tài xỉu trợ này và cái à, âm của cái mặt nhất và mặt lục anh em nhé đây khi mà anh em à, nghe được hột tài xỉu này thì cái đây là cái bước đầu tiên và cái bước này là bước đầu tiên nhưng mà cũng là cái bước rất là quan trọng để cho anh em nghe được cái bộ hột tài xỉu anh em nhé muốn nghe được này thì anh em để anh em tập luyện ở nhà Đấy, tập luyện ở nhà cũng được Đấy, thì anh em cho cái mặt chất này nó rơi xuống 5 6 lần 5 6 lần Đấy, như vậy đó như vậy Đấy. cứ như vậy 5 đến 6 lần Đấy, thì anh em sẽ sẽ cảm nhận được nếu mà anh em nào cảm nhận được là anh em có thể là nghe được của tài xỉu còn anh em nào mà không nghe được ấy không biết được là cái âm của nó đằng sau thì là anh em sẽ không nghe được đấy, đấy là tôi ờ, nói như vậy thôi còn anh em nào mà muốn chắc muốn thêm nữa thì anh em có thể đến cơ sở tôi sẽ hướng dẫn sâu thêm đấy mặt nhất đấy, rơi xuống nó có cái âm như vậy còn mặt lục nó rơi xuống nó sẽ như thế nào đây anh em đấy anh em nghe anh em nào mà nghe được rồi thì nghe rõ hoàn toàn luôn nhé rất là thanh rất là chuông Đấy, đúng không anh em Đây. còn cái điều nữa là khi mà anh em thử thử cái âm của nó này thì anh em để cao như này nhé anh em để cao anh em cho rơi xuống để cao khoảng tầm 2 đến 3 phân anh em cho rơi xuống như này thì anh em mới cảm nhận được cái âm của nó chứ mà anh em mà như thế này anh em như thế này thì là sẽ hoàn toàn là không nghe được anh em nhé nghe như thế này thì là cái âm nào cũng như cái âm nào cả nhé đây đúng không có nhiều anh em đến là có nhiều anh em đến là thử Đấy. đầu tiên là tôi nói là thử xem là cái anh em nghe âm kiểu gì Đấy, thì anh em lại như này anh em vậy như này nếu mà chuông thì là có mặt nhất Đấy, chuông thì là mặt nhất còn nếu mà thanh thì là mặt lục đấy, nhưng mà anh em bảo là anh em gõ như thế này đây, anh em gõ như này thì làm sao mà có cái âm chuông hay là cái âm uh, thanh của nó à, âm rè của nó được đúng không đấy thế thì nó cũng phải có cái cái triết lý của nó chứ làm sao mà làm sao mà như thế này là anh em nghe được đấy thì nghe được một tài xỉu đấy khi mà anh em lắc tài xỉu anh em nghe hồ tài xỉu thì anh em nghe được cái âm nghe được cái âm là âm nhất của nó nhé anh em nhé nghe âm nhất âm lục thì là khi nào mà cái hột tài xỉu nó rơi xuống cái cái hột tài xỉu cuối cùng nó rơi xuống thì anh em cảm nhận được Đấy nhá. thì anh em nào mà nghe tốt hơn thì anh em có thể là cảm nhận được cái âm là âm ờ, đầu và âm cuối Đấy. cái âm đầu và âm cuối của hột tài xỉu nhá xin uh, chào anh em nhé tại cái video này tôi uh, lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về những cái bộ hột mà do chính à, tay tôi làm chính tay tôi làm ra và phục vụ cho anh em nào mà đang làm tay cái Đấy. đang làm tay cái thì à, anh em cũng đã biết ở nay à, trên thị trường bây giờ nó đang có cái dòng máy phân âm tài xỉu Đấy. phân âm những cái mặt của bộ hột tài xỉu đấy thì cái đấy thì là cũng nói chung là nó cũng hoang mang so với một số anh em mà đi làm tay cái nhá Đấy, cũng uh, hơi hoang mang cái hoang mang của anh em ấy thì uh, gạt bớt sang một bên đi Đấy, nói chung là anh em đấy, theo dõi cái video này và anh em gọi điện đến cho tôi thì tôi sẽ nói cho anh em cái cách mà anh em đi lắc tài xỉu mà anh em hoàn toàn anh em không không có sợ gì vấn đề máy phân âm và thầy thợ nghe hột tài xỉu đã nhé đấy để cái lý do vì sao mà tôi nói như vậy thì uh, cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi đấy, tôi là người bán đồ chơi đấy, bán đồ chơi và tôi hiểu cái cách chơi hiểu cái đồ chơi của nó như thế nào đấy thì tôi sẽ là người tư vấn cho anh em khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi nhé đấy thì khi mà tôi bán những cái à, bộ hột tài xỉu này hay bán những cái đồ chơi tài xỉu mới nhất đấy tôi phải tư vấn cho anh em đấy, tôi phải tư vấn cho anh em những anh em nào mà mua những cái bộ hột này đấy mua những cái bộ hột bên tôi thì tôi chắc chắn rồi tôi sẽ phải tư vấn cho anh em cái cách chống và cái cách mà anh em làm sao mà anh em đi đánh nó hiệu quả nhất đấy đấy là cái à, phương thức bán hàng của của, của bên cơ sở tôi đấy, và nói nói đúng hơn là cái phương thức bán hàng của tôi đấy tôi luôn luôn hướng những cái gọi là hiệu quả nhất cho anh em đấy, hiệu quả nhất cho anh em khi anh em sở hữu cái bộ đấy, đấy. thì cái video này tôi uh, giới thiệu cho anh em cái uh, hai cái bộ hột mới nhất ở bên tôi này chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 anh em nhé đấy. bộ hột tài xỉu 2020 thì anh em nào mà đã sử dụng cái bộ này rồi hay là anh em nào đã, đã ờ, chơi qua cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi thì anh em cũng biết được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em đấy, thì những cái bộ hột mà tôi làm để dành riêng cho anh những anh em làm tay cái thì 100% những cái bộ hột đấy đi đều tỷ lệ ra bảo của nó cực kỳ cao nếu mà anh em lắc đúng cách của tôi đấy và cách thứ ba nữa là anh em giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn của anh em nó được 7 đến 80 phần trăm đấy 7 đến 80 phần trăm thì cái cách giữ tài giữ xỉu thì ờ, anh em thông cảm cái này nó là cái ờ, cái cái bí quyết hay gọi là cái riêng ở bên tôi thì anh em cũng thông cảm tôi không nói được ở trên video này đấy thì anh em nào muốn mua hột hay anh em nào mà muốn uh, có cái cách lắc này thì anh em uh, đến cơ sở hoặc là anh em đặt mua cái bộ hột này anh em uh, nhận được hột thì anh em alo cho tôi đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy thì có gì anh em thông cảm cho tôi nhá đấy thì uh, đấy cái bộ hột 20 20 này nó là như vậy đấy anh em lắc đều nó sẽ đi đều cho anh em 90 phần trăm anh em lắc theo cách của tôi thì cái tỷ lệ lên bảng của nó và cái tỷ lệ giữ tài giữ xỉu của nó theo ý muốn của anh em được 80 phần trăm nhá Đấy. thì cái bộ thứ hai đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà tôi vừa mới cho ra mắt hiện tại chưa cho ra mắt thì tôi ngày hôm nay tôi sẽ quay cùng với cái ờ, bộ hột tài xỉu 2020 nhá thì cái ờ, bộ hột tài xỉu ờ, cái bộ hột tài xỉu mới này nó chính là cái tôi đặt tên cho nó chính là cái bộ hột tài xỉu nhích anh em nhé đấy cái bộ hột tài xỉu nhích lý do vì sao mà nó gọi là tên là nhích đấy. nhích thì anh em uh, hiểu nó nôm na đơn giản một chút đi đấy. nhích có nghĩa là cái bộ hột này khi mà anh em lắc tài xỉu đấy. hay là anh em uh, chơi cái bộ hột này thì uh, anh em chỉ cần nhích cái bộ hột này thôi là nó cũng sẽ đi rồi đấy chưa cần là anh em phải lắc nhé đấy ví dụ như thế này đó như thế này nó đã đi rồi đúng không anh em đấy nhá lại đó đúng không bộ hột này nó đi rất là đều luôn đấy đấy thì anh em chỉ cần nhích thôi chứ anh em không cần phải cứ phải lắc bồng lên này làm gì cả hay anh em lắc lên như này làm gì đấy anh em chỉ cần nhích này thôi là đủ nhá đấy anh em chỉ cần nhích này là đủ thôi đấy nó đi cái bộ hột nó rất, rất là đi và cái cách giữ tài giữ xỉu của nó cũng có nhá cũng có nhưng cái tỷ lệ phần trăm của nó không lên bằng cái bộ hột tài xỉu 20 20 này được đấy thì cái bộ hột tài xỉu 20 ờ, 20 này thì cũng rất là nhiều anh em biết rồi thì uh, tôi chỉ nói qua cho anh em thôi thì cái bộ hột 20 20 này đấy nó anh em lắc đều tay đúng cách của bên tôi hướng dẫn cho anh em thì anh em sẽ lắc được cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu 20 20 này anh anh em đi lắc tài xỉu đấy, thì anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng chào anh em nhé Đấy, cái video này tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhá đấy cơ sở tôi đấy, nằm ở bên xe miền tây đấy, thì uh, chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc cái anh em làm tay cái thì là nó có cái phần trăm hay có cái tỷ lệ mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em hay là anh em có thể lắc tài lắc xỉu đấy, cái bộ hột tài xỉu nó giúp cho anh em tỷ lệ về bảng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 tìm một cái bộ hột mà anh em muốn anh em đi lắc ấy để nó hiệu quả thứ nhất là cái bộ hột đấy nó phải đi đều đấy thứ nhất là phải đi đều thứ hai nữa là cái tỷ lệ hay là cái phần trăm của cái phần trăm nó về bảo ấy là chắc chắn là nó sẽ phải có ở trong cái bộ hột tài xỉu đó thì để mà anh em đi lắc tài xỉu nó có hỗ trợ cho anh em nhé đấy thì cái ờ, bộ hột này tôi đã làm dành riêng cho anh em tay cái rồi nên là anh em không phải lo yên tâm một điều là 100% là anh em có thể lắc được cái bộ hột này ờ, nó đi theo ý muốn của anh em đấy nó đi theo ý muốn của anh em thì nói chung là nó cũng tùy vào cái à, vào cái cái à, cái, cái kỹ năng của anh em nữa đấy chứ không phải là riêng về cái bộ hột đấy thì có kỹ năng thì anh em có thể lắc còn à, giỏi hơn cả tôi nữa cơ đấy thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em về cái ờ, phần ờ, tăng tích của nó thì anh em xem nhiều cái video của tôi rồi những cái bộ hột của tôi mà cung cấp cho anh em đi lắc cái thì không có bộ hột nào có tang cả Đấy. làm để cho anh em trên video này làm để có có có anh em nào chưa biết thì anh em có thể là biết để cái bộ này nó thử tăng tích nó không có như thế thôi như là anh em đã mua của tôi rồi thì là anh em biết rồi đảm bảo anh em một là trăm không có nhá Bây giờ tôi tôi thử luôn cho anh em cái nước muối này Đấy, thử nước muối rồi này nước muối nổi này đó nước muối nổi này giờ tôi sẽ lau khô bộ hột này Đây, đấy, nếu mà anh em nào muốn cái bộ hột của mình nó được lâu thời gian chơi lâu thì anh em tốt nhất anh em phải rửa qua nước ờ, nước lạnh đi nhé anh em phải rửa qua nước lạnh này đi xong rồi anh em lau hết những cái lỗ ở trong cái bộ hột này đấy nó, nó bắt muối ở trong cái lỗ hột thì là khi mà anh em để lâu ấy thì nó sẽ ăn sâu vào trong cái hột này đấy thì là nó sẽ đi lệch đi lệch ví dụ nó đi lệch mặt tài hay đi lệch mặt xỉu chẳng hạn thì anh em rất là khó lắc nhé đấy là cái cách bảo quản của anh em thôi Ê, nhiều anh em gọi điện đến bảo có phải phơi phải viết gì không không phải phơi điều gì phải phơi đâu chỉ cần là anh em đi ờ, thử tăng tích cái nam châm à, thử tăng tích cái nước muối này anh em cứ sạch ở trong cái lỗ là ok đấy, xong anh em để ở đâu đấy nó sẽ giữ được cái bộ hột của anh em nó được lâu hơn đấy. à, tôi sẽ dọi đèn cho anh em đây anh em Đấy. nó ngá long ngóng như gái về nhà chồng Không thế chứ này đó thử cho anh em nung muối nam à, dọi đèn rồi Đấy, còn cái nam châm này nữa thử cho anh em nam châm luôn đó luôn cho anh em không có cái gì cả nhé tăng tích không có thì cái cách chơi cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu bảo năm năm này như nào là có nghĩa khi anh em đi chơi thì anh em cứ lắc đều tay lên nhé cứ lắc đều lên thì là cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột này nó lên tới 90 cho đến 95 phần trăm nhá 90 cho đến 95 phần trăm đấy nói chung là cái bộ hột này tôi đi lắc nó cũng rất là tôi cũng rất là ưng ý cái bộ hột này đấy. và cái phần trăm của nó ra bạo nữa cũng rất là nhiều nhé đấy thì còn ăn thua là do tay anh em lắc nữa làm sao cho nó đều và hiệu quả đấy, thì anh em nào mua bộ hột này đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc hiệu quả nhất để khi mà anh em đi lắc nó sẽ có phần trăm thắng nhé đó xỉu đúng không cặp nhị với cả ba tiếp tục cho anh em 90 phần trăm nó là lên tài nhé 90% lên tài Đó, cặp tứ con năm đấy thì cái bộ hột về bảo nhiều hay không thì anh em cứ theo dõi cái bộ hột của anh em đấy thì nó hay về cặp thì cái bộ hột đấy nó có tỷ lệ về bão rất là nhiều nhé xỉu này cặp ba con tứ đúng không anh em tài này đấy ba năm sáu xíu đấy thì cái chén này nó đã bị đứng đấy, đứng thì nói chung là nó phải có chén phản chứ không phải không có chén phản được đấy, đứng thì anh em chắc chắn rồi chén này 100 phần trăm là nó sang xỉu cho anh em nhé không phải nghĩ đó thì còn cái à, cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hồ tài xỉu này thì tôi sẽ gọi là thử nghiệm cho anh em vài chén thôi đấy anh thôi còn à, cái cách lắc như nào thì anh em thông cảm tôi không giới thiệu ở trên video này được đây là cái hàng độc quyền ở bên tôi đấy. giữ xỉu cho anh em này 85 phần trăm lo xỉu năm đúng không anh em năm thì làm sao mà anh em giữ được xỉu thì anh em có tiền nhá anh em uh, lắc cái anh em chén này anh em lên tài là anh em thua này xỉu này nhất nhất tàng của anh em tiếp tục cho anh em này giữ xỉu tiếp này 136 này xỉu này 125 thì cái chén này nó lên tài lên tài 11 à, 335 Đấy, giữ cho anh em luôn vài chén tài nữa đi 456 tiếp tục tài tài 11 nút tài 14 nút rồi xuống xỉu đấy thì cái bộ hột này nó cho anh em cái tỷ đi đều đấy, và cái tỷ lệ ra bạc của nó khá là cao đấy thì tôi vừa rồi tôi test uh, cũng uh, khá khá là nhiều chén khoảng tầm 20 chén mà nó chưa ra chén nào thì nói chung là tôi hơi đen đấy, thì cái tỷ lệ ra bảng cho anh em thì là nó cũng nó, nó nói chung là nó có đấy nó không phải là không có đấy thì anh em đi sân chơi thì anh em cứ áp dụng cái cách lắc của tôi mà chia sẻ cho anh em khi anh em mua bộ hột ấy, thì là anh em sẽ dành dành những cái uh, thế hột hay là dành những cái uh, cái lợi nhất khi mà anh em đi lắc đấy, thì uh, đây là cái cách đánh tài xỉu cách lắc tài xỉu bịp mới nhất 2020 này cho anh em để cho anh em đi làm cái nhé thì ờ, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em